Bây giờ mời các con cùng quan sát phần kiến thức. Ở phần kiến thức, các con đều nhận biết rằng đơn vị đo diện tích các con đã được học cm vuông rồi. để cm vuông các con cũng được học rồi. Và hôm nay thì chúng mình cùng nhau tìm hiểu về đơn vị đo diện tích, đó là đơn vị mét vuông. Mét vuông chính là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 mét. Với hình vuông có cạnh dài 1 mét thì người ta gọi diện tích của hình vuông đó là mét vuông, 1 mét vuông. Và mét vuông thì người ta viết tắt như thế nào? Mét vuông người ta viết tắt là chữ M và phía trên chữ M có số 2. Như vậy đây chính là đơn vị đo diện tích mét vuông. Bây giờ các con cùng quan sát hình vẽ của cô và so sánh xem mét vuông với đề xi mét vuông chúng có quan hệ như thế nào. Mời các con cùng nhìn hình. Cô có một mét vuông được biểu diễn trên một hình vuông có cạnh là một mét. Hình vuông có cạnh một mét thì diện tích của hình vuông này chính là một mét vuông. Các con quan sát xem. Một cạnh là 10 mét, cạnh này cô chia nhỏ thành 10 phần bằng nhau. Thì mỗi phần nó ứng với bao nhiêu dm đấy các con? Nó ứng với 1 dm. Và như vậy các con dễ dàng nhận ra là chúng mình có 100 ô 1 dm vuông. Như vậy 100 ô vuông nhỏ Mỗi ô vuông nhỏ này có diện tích là 1 dm vuông và tới 100 ô vuông nhỏ, tức là 100 dm vuông.